chân trời bừng nắng lên anh bình minh đón chào ngày bừng vâng nắng lên anh bình minh đón chào ngày mới con đường đầy sắc hoa niềm tin vinh quang hồng thắm chân trời bừng nắng lên anh bình minh